Ok, xin chào bạn đến channel của mình, mình là mình là Jackie đây, mình sẽ quay một kênh và yeah, về Roblox. Đây là video đầu tiên mình về Roblox nên bạn hãy cho mình một like, một share kênh này luôn và nhớ hãy đăng ký cho mình kênh Minecraft khác. Do mình quên đặt cái kênh này nó liên quan kia nên uh, à, mình không biết tên chứ thật ra mấy bạn cứ search kênh là Jackie VN Minecraft official ấy thì bạn sẽ thấy cái kênh đó đó là kênh Minecraft của mình nó mới tạo và sáng ok trưa này nên cái gì mấy bạn hãy đăng ký ủng hộ mình nhé giờ thì mình sẽ đầu video mình chơi Roblox Roblox mình chơi thì mình sẽ chơi game mình sẽ thử chơi game uh, Survive and Kill the Killer in Area 51 mình sẽ thử chơi chơi này xong mới có thể mình sẽ thoát ra bắt cua mấy cái bắt cua một một chẳng hạn hoặc có thể mình sẽ chơi mấy cái game nổi tiếng như Doors như Doors hay Rainbow Friends nhưng mà giờ mình tạm chơi này đi vì đây là game tuổi thơ Roblox của mình giờ vào trong thang máy mình biết à. ok bị lấy được thang máy rồi bạn ơi anh em ơi bị cướp bị cướp bị cướp, bị cướp. rồi mình xuống mình sẽ lấy khẩu một bồng không một búa mình có chơi game này tuổi thơ của mình mình chơi nhiều anh em định chơi à mà do đây là lần đầu tiên làm youtube mà mình cũng không làm cái thumbnail hay gì đấy mấy bạn khi mới vô như bạn sẽ thấy video mình rất là nhà nên nhưng mà mình hy vọng bạn mình sẽ xem ok giờ bắt đầu chơi mà thật ra bắt đầu bây giờ mà <coughs> rồi anh nghe mấy bạn đang nghe giọng mình hơi lạ lạ không vì mình đang bị ho mình có đàm cổ, cổ họng đó không một không một với bạn giờ mình sẽ vào chỗ chép lão the killer để tìm một khẩu svd khi mà bán giết người mình sẽ thường thường xài khẩu svd à có Miko Meyer ơi này rồi xong mình chưa kịp bán nữa các bạn khác gì rồi đây cái hộp này có ok mình thường thường sẽ phải có SVD vì shotgun mình hay để dành đang đi gần cửa cái tự nhiên đâu giúp đã xuất hiện vui à có ai kìa à à à chỗ đường này này mình nhớ đường này có này à, mình chơi lâu rồi nhưng mà cái à, nhưng mà cái tài khoản này á, là mình mới tạo ra vào năm nay à là vào năm trước xin em đóng cửa à phải giết thêm kêu nữa thì mới được à đó là đó là face mình nhớ có một cái đường để mà lấy khẩu rau gần này đường này mình nhớ lại lấy rau gần được này đường này đường lấy Rogan ê đó rồi giết rồi đi lộn đường rồi yeah các bạn mình mình đi vô lộn đường chờ lấy lại skin và lấy room mình đi lộn đường này mới chơi khoảng 10 phút nha bạn này mình chiếu có thể quay, quay video 10 phút thôi mình không thể quay lâu hơn được vì mình không biết cách quay video mà nó lâu hơn đây là Rogan à lộn Reagan chứ lộn súng tia thì ra nghe súng tia bị sắp nở mà sắp nở mà giờ tìm thêm vài khẩu khác ờ, này án à, này Jane the Killer ờ, trong đây em tập hợp rất nhiều cái cái ribasta rồi lại súng tia đó trời ơi à, à, và mình nghi ghi nha I nhưng khẩu mạnh thì mình hay xài tiết kiệm nhân khẩu yếu mình hay xài nhiều hơn with Jane Killer. về lấy khỏi FPD thì chúng ta có thể đối mặt với giúp Lào được killer SPD. à, mấy bạn có muốn comment nó mà chơi game nào khác thì cứ nhắn tin phần comment à này một xuống đây ấy game nó ra chết thằng này đi ông giết ui lên thằng face lên thằng face nè, nè. À, nhưng mà nếu mà bạn không biết area 51 là gì thì nó là một khu vực hay còn được gọi là khu vực 51 thì nó là cái nơi không hơn nơi quân sự ở ở ở, ở Mỹ và nó cũng là một nơi chứa những câu chuyện bí ẩn ví dụ như có xuất hiện của cái UFO của người ngoài hành tinh phải giết thêm kêu để mới thể nâng cấp súng chứ mình thấy là chưa nâng cấp được à mình nhớ được này có lay đập em nè à đây hết pinhead một xenobite thủ lĩnh của xenobite đó giết ngay đóng cửa lại